Trong năm 2020, giải Bắc Cung King 3 được tiến hành bởi Hero Team và Mini World nhằm tìm ra vị vua Bắc Cung giỏi nhất. Giải đấu bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2020 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020 được livestream tại Nemo TV 6002315. Ngoài các phần thưởng dành cho các tuyển thủ tham gia, Mini World còn tài trợ thêm có cho người xem livestream giải đấu. Nhưng quà Mini World chưa bao giờ dễ đến thế. Vậy các bạn còn chân chơi gì nữa? Hãy đăng ký thông qua link bên dưới phần mô tả để có cơ hội tranh tài của các pro Bắc Cung nhé. Sẽ không một ai thấy được tôi hết bởi vì tôi chính là một cây dừa bé bé xinh xinh sẽ không ai thấy được tôi hết thấy không các bạn thấy không sammy đứng kế bên mình mà sammy cũng không thấy mình nữa mẹ ơi mẹ mấy, mấy, mấy, mấy, mấy bạn thấy mình trốn ghê không đó mình trốn cực kỳ kỹ luôn không ai thấy mình hết <laughs> không một ai thấy mình hết sam ơi bà có thấy tôi không sam thấy không? không thấy luôn á từ trong tàng hình luôn tôi không thấy luôn á không thấy ơi. luôn ghê không đó bạn thấy ờ, không công <laughs> nhận công nhận luôn đó trời ơi mình trốn hay quá bạn ơi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 thử thách của một bạn fan đã thách mình ở trên cái kênh youtube của mình bạn ấy thách mình là anh ơi anh hãy thử biến làng hero team thành màu cam của bé cam đi anh à, Nghe hấp dẫn các bạn Nghe cực kỳ hấp dẫn luôn nha Biến nguyên cái làng Hero Team này Từ màu vàng, màu xanh, màu hồng đó, ờ, Màu xanh lá cây, màu xanh dương đồ Mình sẽ biến cho tất cả những ngôi nhà này trở thành màu cam hết các bạn ơi Đó, màu cam của bé Cam nha Đó, mình nghĩ rằng các bạn này là fan của bé Cam này Cho nên đã đặt cho mình một yêu cầu gọi là biến tất cả nhà trong làng Hero Team thành màu cam Để cho nó hợp với bé Cam mấy bạn ơi bạn Mấy bạn thấy ờ, gọi là thích không? Đó, thì tập này nè Mình với Sammy sẽ thử gọi là biến mấy cái ngôi nhà trong đây thành màu cam hết thì ok, trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng kiếm hội cho Sammy nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu gọi là thực hiện gọi là thử thách biến tích cả ngôi nhà trong đây thành màu cam thôi nào bạn ơi nè Let's go. ok ok thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi là sơn đầu tiên mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ sơn cái Garmin House trước nha bạn đó cái Garmin House nè mình sẽ sơn nó thành cái màu cam trước nha nhưng mà chúng ta sẽ không sử dụng cái cây súng này đâu cái cây súng này gọi là sơn rất là chậm luôn cho nên chúng ta sẽ không sử dụng cây súng này vứt dục dục dục dục chúng ta sẽ sử dụng một cây súng khác mạnh hơn đó chính là cây súng đại liên bạn ơi đó cây súng đại liên mà Sammy thường hay dùng nè cái này hình như là mình để ý là nó bắn nó bắn ra được à, đạn đúng không ta đó không sao coi nè nó bắn nó bắn ra ra ra ra, ra màu rồi thấy không đó nó bắn ra quá trời màu thấy không đó bạn thấy không quá trời màu luôn ok bây giờ mình sẽ đổi nó thành màu màu cam nha đâu để mình lấy cái quả cầu màu cam nè đây quả cầu màu cam nè sau đó mình sẽ chọn màu cam màu cam nào vậy ta ờ, màu cam này đi ok màu cam này đi rồi bây giờ mình sẽ Ông thử thử bắn thử mấy vậy hey ớ chung màu với sammy nè ok Ồ, u mấy bạn ơi bạn Ồ. coi nè đó biến thành màu cam rồi các bạn ơi ô mà khoan sao rồi khoan khoan khoan hình như cái màu này nó chưa màu cam lắm hay sao á để tôi chọn màu cam, cam khác. lắm rồi màu đó nó cam hơn hiểu không à bên dưới bên dưới màu này hợp hơn nè màu này hợp hơn nè nè màu này mới đúng là màu cam nè à. thấy không màu này sai giống màu của chị cam mui rồi được không? không nhưng mà màu này cũng là màu màu cam mà kệ đi màu cam chị cam mui là màu xanh lá cây bọn mình chọn màu cam mà hiểu không ok màu à. cam Ok, xong rồi bạn ơi, bạn coi nè <laughs> Nguyên cái chung cư của gọi là Hero Team biến thành màu cam hết rồi bạn ơi Cam lè, cam lát luôn, cam y như là trái cam luôn bạn ơi Đó, ok Bây giờ chúng ta tiếp tục tấn công qua ngôi nhà tiếp theo Chính là ngôi nhà của anh Mr. Dịch Bầu Đó, ok, Sammy, qua đây, qua đây uhm, Anh Dịch đây nè. Từ trước giờ anh Dịch lúc nào cũng ăn hiếp em Lần này thì em sẽ bắt đầu cho ngược lại anh Dịch <laughs> Ok, sơn hết biến luôn cái nhà ổng thành gọi là màu ờ, màu màu cam đi sam đúng rồi nhà ổng cũng nhỏ lắm mình sơn trời ơi cái ngồi màu cam mà bây giờ còn cam lè luôn mọi người đúng rồi người quá à. biến ngôi nhà ổng thành cái trái cam luôn ở ờ, à. biến ngôi nhà ổng thành hình cái trái cam luôn ok đằng đằng sau cũng sơn luôn sơn hết ngôi nhà ổng luôn một tí nó ông dịch ổng mà vô ổng mà thấy ngôi nhà của ổng cho ổng la làng luôn dịch uh, mọi Ê, người ơi sơn cái xe không ông có cái xe màu vàng là sơn luôn đi cái sơn à? cái xe hả ok sơn cái xe luôn đó sơn luôn cái xe cổng luôn mày ơi <laughs> cái xe màu vàng cổng luôn chơi đơn vị luôn mọi người ơi đó <laughs> cái xe cổng màu vàng mình cũng sơn thành một thành màu cam luôn mày ơi đó ok tình ơi ta nói cái xe Ôi nhìn rồi. nó nhìn nó mới đúng kiểu xe là xe xe của của bé cam luôn ở trong còn là xe xe của anh dịch nữa ừ, <laughs> đây okay. xe của của bé rồi. cam nghe đó tiếp theo nữa sẽ là nhà của timmy heo bạn ơi ok sơn nhà timmy heo luôn đó sam ơi bây giờ nè bọn mình gọi là sơn không trường ngôi nhà nào hết nha chỉ trường có có có cái ngôi nhà của của của, của bọn mình thôi hiểu không hiểu không <laughs> có nghĩa là nhà ca mui nè nhà anh dịch nè nhà timmy nhà simmy đồ mình sơn hết chỉ chưa nhà của mình thôi tại nhà của mình là màu màu xanh độc độc quyền hiểu không không không ai không ai được đụng vô ạ à. <laughs> mình chơi luôn. chơi vậy nó mới chất hiểu không cho như vậy thì nó mới chất hiểu không đó chui vô à. nhà sơn trong nhà luôn sơn hết trong nhà luôn cái cửa kính mình cũng sơn luôn nha bạn mình không chừa cửa kính đâu sơn luôn cửa kính luôn đó ok thế là xong à nhà timmy cũng đã biết là màu cam luôn rồi ok rồi Tiếp theo nữa sẽ là quán trà sữa của Simmy Ok để xem coi cái cái bàn nè cái bàn tại sao lại là màu hồng sơn luôn thành màu cam luôn <laughs> cái bàn màu hồng là sơn thành màu cam luôn nha ở sơn luôn ok à, cái ngói nè sơn thành màu cam nè cái nhà sơn màu cam luôn sơn hết cái nhà luôn sao mày sơn sơn sơn sơn sơn vô nhà của sim lạ ghê phong ơi tới đây tôi nói nè nhà có cái cửa à? <laughs> không hiểu sao luôn trời <laughs> nhà ủa kỳ ta lạ ghê á ủa sao sao, sao nhà sao nhà simmy thiết thiết kế lại vậy trời nhà gì đâu có mỗi một một cái cửa rồi, rồi sao vô ra không làm chi ta ừ kệ trai ok thôi cậy đi cậy à. đi Ồ, à cái toilet đúng rồi mình sẽ sơn trong toilet luôn biến cái toilet thành màu cam luôn bạn ơi đó Trời biến toilet thành màu cam luôn luôn đó. cam lét cam lét luôn rồi Trời kiểu ơi. giống như là bếp, kiểu kiểu giống như là ngôi làng hero team đã bị bé cam xâm chiếm đó chiếm đóng <laughs> okay. đúng rồi không đó, chiếm đóng luôn ok rồi xong rồi. Nhà của Simmy cũng đã biến thành màu cam rồi bạn ơi Ok bây giờ tới lượt nhà của Khang Dừa Đúng rồi Nhà Khang Dừa Sơn luôn Sơn luôn đó sơn hết đó mặc dù là khang dừa bây giờ không không không còn ở trong nhà này nữa nhưng mà bọn mình vẫn cứ sơn sơn hết luôn mày ơi sơn đến khi nào mà gọi là nguyên cái làng hello team nó biến thành màu cam luôn cam cam lè cam cam lẹt luôn thì bọn mình mới dừng lại hiểu không đó ok sơn nè Ok bạn ơi, thì bọn mình đã sơn gần xong hết rồi Và bên đây mình thấy là có cái nhà hình con sói của anh Siro nữa bạn ơi Đó Bây giờ con sói của anh Siro sói màu xám đúng không Mình sẽ sơn cho nó thành à, gọi là sói màu cam luôn bạn ơi <laughs> Đó Này ông tô cái mắt luôn hả? Vậy sao mình thấy mắt được Cho mắt nó thành màu cam luôn <laughs> Cho bị mù luôn em. One hour later và bây giờ chúng ta đã có được món gọi là sói quay rồi bạn ơi đó yeah. sói sói quay siêu siêu ngon bạn ơi đó ok rồi rồi để mình xem coi tiếp theo là nhà của ai ta còn thiếu nhà của ai ta à ca nhà ca mui đúng rồi nhà ca mui thì cũng nhỏ à cho nên sẽ sẽ sẽ nhanh thôi sơn có tí là xong chứ có gì đâu đó ok sơn sơn vào nè à, sơn hết ơi khoan tại sao hồi nãy mình không rủ con bé cam vào trong đây sơn cùng với bọn mình ha ờ, thôi kệ đi trời ơi cam mình... ngủ rồi đừng kêu nó vậy nó nó nó nó, nó, nó giận á ờ bọn Thôi, mình sơn xong đi. rồi bọn mình tặng tặng tặng cho bé cam hiểu không đó mình sơn xong à. mình kêu bé cam ra mình tặng cho bé cam đó ok nhà ca mui cũng biết thành màu cam luôn rồi rồi để xem Bà coi à, có lẽ là xung quanh đây nhà đâu cũng biết cũng biết là màu cam luôn rồi ơi sao mày mình có nên sơn luôn cái cái nhà của mình luôn không ờ thôi cho nó đồng đều đi phong ờ mình cho nó đi. đồng đều đi sơn đúng ờ, hết rồi. luôn đi đúng rồi mình chơi à. mình tặng cho bé cam làng hero team thì mình phải sơn cho thành màu cam hết luôn chứ tại sao lại trừ cái nhà mình lại đúng không ok sao mày à. có thương cam không thương chứ sao không thương đúng không thương thì ok tặng tặng cho cam luôn cái cái cái nhà của bọn mình luôn đi mình ở đâu mình ở đâu mình ở bui hả không mình vô mình vô chuồng con cam mình ở <laughs> vậy luôn ok trời, thôi giỡn thôi mình làm sao mà ở ở trong chuồng con cam được đó mình thuê biệt thự năm sao mình ở đó còn nhà này mình cho bé cam đi ok rồi sơn nó lên ok Vậy là nhà của mình cũng đã biến thành màu cam rồi À khoan, bên trong nhà chưa nè Sơn bên trong nhà luôn mày ơi Sơn hết bên trong nhà luôn thì mới đẹp nha Ok, ở trên đây nè Phía trên nè, đó, sơn hết, sơn hết rồi ok bạn ơi, cuối cùng thì làng Hero Team của bọn mình cũng đã biến thành màu cam hết luôn rồi các bạn ơi Hero Team, ga, cái gì, cái ga Minh Hao của Hero Team cũng biến thành màu cam Nhà Camui biến thành màu cam, nhà mình màu cam, nhà dịch màu cam nhà Simmy nhà Timmy á biến thành màu cam hết trơn nữa bạn ơi <laughs> không còn cái gì có có có màu khác nữa ok và ok bây giờ mình sẽ đi mình gọi con bé cam vào trong đây để để để nó nó nó, nó chiêm ngưỡng cái ngôi làng nha anh em ok ok rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã kêu con bé Cam vào vào trong mini world nữa bạn ơi, bạn coi nè, đó. Nè Cam ơi, bây giờ anh sẽ tặng cho Cam một cái ngôi làng Hero Team toàn màu cam. Cam có thích không? Thích không? Thấy đúng không? Đó các bạn ơi Từ trước giờ con bé Cam á Nó chỉ có một cái chuồng bé xíu thôi Cho nên là nó không có nhà to để nó ở Bây giờ mình biến nguyên cái ngôi làng thành màu cam hết luôn Vậy có nghĩa là trong làng này nhà nào cũng sẽ là nhà của bé Cam hết luôn Cam ơi, Cam có thấy thích không? Thích không? thích đúng không à, <laughs> ok rồi đi, đi đi qua đây qua đây anh anh giới thiệu cho nè đầu tiên đây chính là nhà của anh mít dịch màu cam đó màu cam là màu màu màu màu của bé cam rồi bé cam cứ cứ cứ vào chơi thoải mái đây là nhà của anh dịch vô đặt pháo mọi luôn, luôn. À? đặt pháo mọi thứ luôn hả? đúng rồi phá Vậy luôn được không vậy phong ơi vậy ông dịch giết mình đó cậy cậy cái này là nhà của bé cam mà màu cam là nhà của bé cam đúng không cam ok qua qua qua tiệm tiếp theo tiệm tiếp theo chính là tiệm uh, gì ta quán trà sữa của simmy các bạn ơi nhưng bây giờ đã biến thành quán trà sữa của bé cam rồi đó ok cam ơi đập phá đi con muốn làm gì làm đập đi con quán của con mà con muốn làm gì con làm <laughs> ok ok bạn ơi <laughs> thì ok bạn ơi thật ra là cái này chỉ là một cái con map dự phòng thôi bạn ơi đây chỉ là một cái con map thứ hai thôi nha chứ không phải là map cái map thiệt đâu nha bạn cho nên cái này chỉ là một màn tròn mình cho những bạn đang đang đang xem đó những bạn nào đang đang xem từ nãy giờ mà tưởng rằng đây chính là làng hero team thiệt á thì mấy bạn đã bị tròn rồi bởi vì cái làng này chỉ là một cái làng thứ hai thôi cái làng copy cái làng dự phòng thôi chứ không phải là làng của hero team đâu nha à, liêu liêu tất cả mọi người đã bị tròn <laughs> ok nhưng mà không sao mình sẽ tặng cho bé bé cam cái làng hero team màu màu cam này đó mấy bạn nào mà là thích thích làng hero team á thì cứ yên tâm nha bởi vì á là cái làng này chỉ là một cái cái cái làng thứ hai thôi cái làng giả thôi nha bạn còn cái làng thật thì nó vẫn an toàn nha mình chỉ đang uh, chom cho bạn thôi ok rồi rồi và nếu như mà anh em thích những video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình và các bạn đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của các thành viên của hero team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em ok và bye bye hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha bye bye yêu anh em phải rồi tạm biệt